Breslin, đây chính là chiếc chìa khóa giúp anh vượt ngục. Đầu tiên, dây cẩn thận gỡ miếng nhựa mỏng ra khỏi vỏ hộp sữa. Nhân lúc không ai chú ý liền dán lên ổ khóa điện tử ngoài phòng giam. Đợi đến khi quản ngục đóng cửa là dây đã có được mật khẩu. Với những con số có được, dây chỉ cần mua đoán ra mã số là xong. Sau vài ngày quan sát, dây đã nắm được thời gian quản ngục lên sân thượng hút thuốc. Lúc này, anh sẽ có khoảng 7 phút không bị giám sát, mà lỗ hổng lớn nhất của nhà tù chính là việc nó nằm ngay sát đội cứu hỏa. Sâu chuỗi tất cả các yếu tố này lại, dây đã có trong tay một kế hoạch vượt ngục hoàn hảo. Ngay vượt ngục hôm đó, anh đã vo giấy vệ sinh thành những cục nhỏ, rồi dùng thuốc nhỏ mắt làm chất kết dính nhằm ghép chúng lại với nhau. Lợi dụng lúc quản mục đang đưa cơm, anh liền nhét nó vào khe cửa. Như vậy cánh cửa sẽ không hoàn toàn bị đóng kín. Đợi quản mục đi khỏi, anh lập tức mở cửa, nhập mật khẩu và thành công ra khỏi phòng giam. Tiếp theo, anh chui qua lỗ thông gió để đến được trụ sở của đội cứu hỏa. Cùng lúc đó, cộng sự của anh ở bên ngoài sẽ cho phát nổ một chiếc xe. Còn anh chỉ việc bám lên xe cứu hỏa là đã có thể vượt ngục thành công. Kỳ thực dây không phải là tội phạm cũng không phải diễn viên, anh là một cái người đặc biệt hơn gọi là chuyên gia vượt ngục. Công việc của anh chính là giả soát những lỗ hổng còn sót trong hệ thống nhà tù và báo lại cho giám đốc trại giam. Một ngày nọ, Jay bỗng nhận được một lời đề nghị kỳ lạ từ nữ điệp viên CIA tên Jessica Miller. Đó là nhận hàng triệu USD để đào thoát khỏi nhà ngục được mệnh danh kiên cố nhất thế giới, đang trong giai đoạn thử nghiệm. Đối với Jay, thù lao cao hay không không quan trọng, quan trọng là anh được thử thách bản thân mình nhiều hơn. Để đảm bảo an toàn, trợ lý của Jay đã cấy cho anh một con chip định vị, đồng thời đưa ra một đoạn mã dừng hành động. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng xấu đi khi dây đột nhiên bị bắt cóc. Bọn bắt cóc thậm chí còn gỡ thiết bị định vị ra khỏi cơ thể anh, khiến các cộng sự không thể lần theo dấu vết. Đợi đến khi tỉnh lại, dây đã trở thành tù nhân trong nhà tù kiên cố nhất. Trong nhà tù này, mỗi phòng giam được thiết kế bằng kính trong suốt khiến mọi động tĩnh từ các tù nhân đều bị phơi bày. Cộng thêm combo hủy diệt bao gồm máy quay giám sát và lính gác 24 trên 24. Muốn tẩu thoát khỏi đây quả thực còn khó hơn lên trời. Jay từ chối tiếp nhận phi vụ này, anh nói ra mật mã dừng hành động. Ngờ đâu gã giám đốc trại giam tên Haps lại không được thông báo trước. Đến tận lúc này, Jay mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy. Không còn cách nào khác, anh đành phải tự lực cánh sinh. Sau khi quan sát, anh phát hiện nếu muốn đào tẩu từ phòng giam quả thực là điều bất khả thi. Đúng lúc này, anh quen được một tù nhân khác tên là Emil Ratmeyer. Bọn họ bắt tay quậy tung nhà tù, kết quả là bị tống vào phòng biệt giam. Khi Jay đang muốn tỉ mỉ quan sát căn phòng thì đột nhiên một chùm đèn pha bật lên khiến anh không mở nổi mắt. May thay dây vẫn kịp thời phát hiện lỗ hổng trong kiến trúc của căn phòng. Sau khi ra ngoài, anh nói với Ratmayer chỉ cần giúp anh tìm được một mảnh kim loại, anh sẽ đưa cả hai thoát khỏi đây. Không lâu sau, Ratmayer bị triệu tập đến phòng của giám đốc trại giam. Ông cố ý khích tướng khiến đám bảo an lao tới đánh đập mình. Cuối cùng ông cũng chấp được thời cơ tìm ra mảnh kim loại như ý muốn. Ông đưa nó cho dây, còn anh thì tiết lộ kế hoạch đào tẩu cho Ratmayer. Sau khi quan sát, Giai nhận ra nhà tù này được xây theo chiều thẳng đứng nên rất có thể nó đang nằm dưới lòng đất. Trong lúc bị biệt giam, anh phát hiện sàn nhà chỗ đó rỗng, thậm chí còn có tiếng nước chảy. Như vậy chỉ cần cậy được sàn nhà của phòng biệt giam thì bọn họ có thể trốn thoát khỏi đây. Thế nhưng làm sao bọn họ có thể cậy được phần sàn bằng sắt? Giai cũng đã có câu trả lời cho vấn đề này. Anh phát hiện đống đinh đóng dưới sàn đều được làm bằng thép. Chỉ cần dùng miếng kim loại như một tấm gương để tích tụ nhiệt cho cái đinh, thì đến một mức độ nào đó cái đinh sẽ tự bật ra. Thảo luận kế hoạch xong, hai người liền bắt tay vào hành động. Bọn họ lại tiếp tục gây náo loạn để được vào phòng biệt giam một mặt dây phải cố gắng gỡ những cái đinh trên sàn ra mặt khác lát may ở phụ trách thu hút sự chú ý của phòng giám sát sau khi cậy được sàn nhà dây men theo đường ống nước leo lên trên nhưng hiện thực lại tàn khốc hơn nhiều so với những gì dây tưởng tượng hóa ra nhà tù này không nằm dưới lòng đất mà được xây dựng trên một con tàu chở hàng khổng lồ dây chỉ còn cách quay lại nhà tù lần này anh đã thực sự tuyệt vọng trong một con tàu kiêm nhà tù khổng lồ đang lênh đênh trên biển từ một cặp kính bìa cắt tông và bút bi dây đã tạo ra một chiếc kính lục phân đơn giản Tiếp đó để cộng sự của anh cố ý tiết lộ kế hoạch vượt ngục cho gã giám đốc nghe. Đương nhiên, tin tức tình báo này là giả, nhằm đánh lạc hướng Habs. Kế hoạch thực sự của bọn họ phải dựa vào cặp kính lục phân này. Từ những thông tin có trong tay, Jay đã xác định được vị trí nhà tù. Thứ nhất, dòng nước trong bồn cầu thuận theo chiều kim đồng hồ. Điều đó có nghĩa là bọn họ đang ở phía bắc bán cầu. Thứ hai, một người bạn tù vừa tiết lộ bây giờ đang là tháng 11. Nhưng khi đứng trên tàu, anh lại cảm nhận rõ không khí nóng ẩm, chứng tỏ nhà tù đang nằm ở khu vực cận nhiệt đới. Thứ ba, do con tàu phải tránh sóng biển nên nó không thể đến Caribbean hay biển Thái Bình Dương. Thứ tư, dựa vào kính lục phân, dây xác định bọn họ đang ở vĩ độ 30 độ. Từ những điều trên, dây chắc chắn nhà tù này nằm ở biển Morocco. Sau khi đã xác định được vị trí, bước tiếp theo là phải truyền tin ra ngoài. Dây cố ý để ở đâm mình bị thương, nhằm đến phòng y tế. Tại đây, anh thành công thuyết phục được vị bác sĩ cấp bụng giúp anh gửi email cho cộng sự của mình. Kế hoạch vượt ngục chính thức bắt đầu. Trong phòng giam, dây đang cố gắng gửi mật mã cho đồng đội. Việc này nhanh chóng lọt vào đôi mắt cú vọ của gã giám đốc Habs. Hắn lập tức nhận ra dây và Ratmayer có ý định gây náo loạn khu C. Vì vậy Habs đã ra lệnh cho tất cả bảo an trong nhà tù tập trung ở khu C. Nhưng thực chất, vụ bạo động lần này lại diễn ra ở khu B. Nói cách khác, Jay đã cung cấp thông tin giả nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của Habs. Rất nhanh sau đó, Jay đã leo lên cửa thoát hiểm, nhưng ngặt nỗi cánh cửa này lại được khóa bằng khóa điện tử. Lúc này, anh quyết định sẽ đi ngắt nguồn điện để Ratmayer thoát ra ngoài trước. Jay lập tức đi đến phòng điều khiển và ngắt nguồn điện, trong khi Ratmayer cũng thuận lợi leo ra bên ngoài. Đúng lúc đó, máy bay tiếp ứng cũng kịp thời xuất hiện, nhưng Ratmayer kiên quyết không đồng ý rời đi một mình thay vào đó ông vác theo súng và bắt đầu tấn công đám bảo an nhằm kéo dài thời gian cho dây mặt khác dây đang bị mắc kẹt trong cabin cùng với hatch do không tìm được dây nên hatch chỉ còn cách bật lại nguồn điện mà lúc này dây lại đang trốn trong thùng nước ở cabin một khi khởi động nguồn điện hệ thống sẽ tự động xả nước ra khỏi thùng dây nhanh chóng lao xuống biển đây cũng chính là một phần trong kế hoạch thấy anh ngoi lên mặt nước lát liền ném thang cho anh còn gã giám đốc Hax cũng ngay lập tức chạy đến nơi trong cuộc đọ súng với Hax dây đã bắn trúng thùng dầu trên tàu mà phát đạn cuối cùng chính là để hủy diệt những thứ này bọn họ nhanh chóng rời khỏi hiện trường nhưng người vừa xuất hiện không hiểu sao lại có chút quen mắt hóa ra đây chính là nữ điệp viên Jessica Miller của CIA đồng thời cũng chính là con gái của Rat Ratmeyer tên thật của cô là Ruby quả nhiên ngay từ đầu mục đích của Jessica khi đề nghị dây vào nhà tù đó chính là để cứu bố mình sau khi biết được chuyện này dây vô cùng sửng sốt nhưng cuối cùng anh lại nở một nụ cười nhẹ nhõm và thoải mái bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc xem xong bộ phim này có lẽ chúng ta sẽ đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm trong việc leo rào vượt ngục tôi là review phim đừng quên like và theo dõi nhé